vị, vụ việc bốn nữ tiếp viên sách tay hơn 11 kg ma túy từ nước ngoài về Việt Nam gây chấn động dư luận thời gian qua đang được cơ quan chức năng dần làm sáng tỏ. Theo đó, cơ quan chức năng xác định bốn nữ tiếp viên trong vụ việc trên đã bị một nhóm đối tượng lợi dụng. Lần theo dấu vết, 65 người đã bị công an bắt giữ. Liên quan đến vụ việc, tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm 16 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 22 vụ án liên quan với 65 bị can về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố xác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng. Được biết, qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 4 nữ tiếp viên có liên quan vụ việc này bị nhóm người Việt định cư ở nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong 30 ngày, công an phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy các loại được vận chuyển từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam.